để sớm sở hữu đôi gò bồng nảy nở và hấp dẫn bạn nhé. Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị bao gồm Thứ nhất là một hộp sữa chua không đường Thứ hai là một quả trứng gà Và thứ ba là hai viên nang vitamin E Đây là ba nguyên liệu mà chúng ta cần. Cách để các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành tách riêng phần lòng trắng và lòng đỏ trứng gà ra hai cái bát. Có rất nhiều cách để chúng ta thực hiện cái việc tách lòng trắng và lòng đỏ trứng gà ra. Với mình thì mình hay thực hiện bằng cách là tạo một lỗ nhỏ bằng khoảng một đầu ngón tay trên phần đỉnh của quả trứng và thông qua cái lỗ này thì mình sẽ nhẹ nhàng rót hết cái phần lòng trắng ra. Các bạn có thể quan sát cái thao tác mà mình đang thực hiện. Chúng ta cứ xoay đi xoay lại như thế và chúng ta sẽ rót hết được phần lòng trắng trứng gà ra. Và đây chính là phần lòng đỏ trứng gà còn lại. Mình sẽ bỏ phần lòng đỏ này sang cái bát kia. Ở phương pháp làm tăng vòng một này chúng ta sẽ sử dụng phần lòng đỏ trứng gà và bỏ phần lòng trắng đi. Đây chính là lòng đỏ trứng gà mà mình đã thu được. Với một lòng đỏ trứng gà này thì bạn hãy cho vào cho mình khoảng tầm nửa thìa sữa chua. Tiếp đó bạn hãy chích và nhỏ cái phần dịch của hai viên nang vitamin E mà chúng ta đã chuẩn bị để cho vào bát hỗn hợp Đến lúc này thì bạn chỉ việc đánh thật đều tay để cho ba nguyên liệu của chúng ta hòa quyện, tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là xong. Rất là nhanh phải không các bạn? Chỉ trong ít phút là chúng ta đã làm xong rồi. Và đây chính là sản phẩm mà chúng ta cần các bạn này. Đây là hỗn hợp mà chúng ta cần. Cách để các bạn sử dụng hỗn hợp này làm tăng kích thước vòng 1 như sau. Bước đầu tiên bạn hãy vệ sinh thật sạch vùng ngực bằng nước ấm nhớ là bằng nước ấm các bạn nhé. Sau đó bạn lau khô vùng ngực và thoa hỗn hợp mà chúng ta vừa làm lên toàn bộ vùng ngực của mình. Sau khi thoa xong, bạn hãy dùng 5 đầu ngón tay massage vùng ngực theo hình vòng tròn trong khoảng 3 đến 5 phút. Bạn nhớ là phải chịu khó massage trong khoảng 3 đến 5 phút nhé, để cho các cái dưỡng chất có trong mặt nạ mà chúng ta vừa làm có thể ngấm sâu vào các cái tế bào ngực và như thế thì hiệu quả tăng vòng 1 sẽ là cao nhất. Bạn biết không, ngoài ra thì cái việc chúng ta massage này sẽ làm cho vòng ngực của bạn trở nên săn chắc hơn rất nhiều nữa đấy nhé. Sau khi massage xong thì bạn hãy lưu lại hỗn hợp trên ngực khoảng 15 đến 20 phút nữa rồi rửa lại bằng nước mát là xong. Mỗi tuần thì bạn hãy áp dụng loại mặt nạ cho ngực này khoảng 2 đến 3 lần và chỉ sau một thời gian ngắn, chắc chắn bạn sẽ phải ngạc nhiên về sự thay đổi sai ngực của mình đấy nhé.